Và bây giờ thì cô trò mình cùng nhau tìm hiểu ở phần lý thuyết. Đây là hình chữ nhật. Về chu vi của hình chữ nhật thì ta tính bằng cách nào? P bằng A cộng B. A và B chính là số đo chiều dài và chiều rộng. Rồi cùng nhân với 2. Như vậy chu vi của hình chữ nhật bằng số đo chiều dài cộng số đo chiều rộng được kết quả bao nhiêu ta đem nhân với 2. Diện tích của hình chữ nhật thì bằng số đo chiều dài nhân số đo chiều rộng. Và các con nhớ, ở trong hai trường hợp này thì số đo của chúng đều phải cùng một đơn vị đo. Các con nhớ nhé. Hình số 2 là hình vuông. Hình vuông thì chu vi được tính thế nào? Chu vi của hình vuông chính là số đo của một cạnh nhân với 4. Còn diện tích của hình vuông chính là số đo của một cạnh nhân với chính nó. Đây là hình tam giác. Chu vi của hình tam giác thì chính là tổng độ dài của ba cạnh. Vậy thì cô không nhắc đến nữa và cái điều đấy thì các con vẫn nhớ. Chu vi của mình tam giác chính là tổng độ dài của các cạnh. Thế còn diện tích của hình tam giác thì bằng gì? Diện tích hình tam giác bằng độ dài đáy nhân với chiều cao tương ứng rồi chia đôi. Các con nhớ nhé, tam giác nó sẽ có ba đáy và mỗi một đáy thì nó lại gắn với một đường cao tương ứng chứ không phải là đường cao mà mình tự chọn mà phải đường cao hạ từ đỉnh đối diện xuống cạnh đáy. Ví dụ cạnh đáy ở đây là A thì chiều cao là hạ từ đỉnh đối diện xuống một đường vuông góc với cái đáy A này thì H gọi là đường cao. Trong hình tam giác vuông thì là cạnh đáy, chiều cao là cạnh còn lại của cạnh hình vuông.